Thế là hôm nay là đi, chợ, đi chợ bán rau đây à mấy em? Đi chợ bán rau mà. Thế Rau này là của nhà trồng được à? Nhà trồng được. Ồ thế không có ô yếc gì che và ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Ồ, đây có không có ô che à? Thế ô kia có phải của mình không? Không phải. Ồ. Thế đã bán được nhiều chưa? Chưa. Chưa bán được mấy á? Cái rau này thì để làm dưa đúng không? À thế à. chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Salon TV nhé thì, uh, Cái video ngày hôm nay thì mình lại uh, đi quay ở một cái chợ phiên uh, ờ, Quản Bạ, Hà Giang các bạn ạ Bây giờ thì Sơn đang uh, có mặt ở uh, khu vực uh, chợ phiên Quản Bạ rồi ở Khu vực này thì uh, mình thấy là hôm nay thời tiết thì nó hơi mưa và uh, kiểu như là tình hình dịch bệnh ở trên này ấy, nó cũng hơi căng thẳng cho nên là người dân họ đi họp chợ cũng không đông lắm các bạn ạ đây phía bên dưới đây thì các bạn à, đã thấy à, hình ảnh cổng chợ chính ở bên dưới rồi các bạn này bây giờ thì à, sơn sẽ đi vào bên trong nhé đi vào bên trong để xem là bên trong chợ người đồng bào dân tộc trên này họ sẽ bán những cái thứ gì nhá. rồi anh chào hai vợ chồng nhá hai vợ chồng à người yêu người yêu á thế chưa chưa chưa phải vợ chồng à ờ thế hôm ờ, nay thế là hai đứa là đi ờ, chợ là bán ờ, mỗi cái cây, cây som này thôi à cây sâm lông quỷ à? ờ cây sen quỷ anh biết rồi anh biết cây này rồi em với cả mật ong này nữa à vâng mật ong này thì có phải là của nhà mình làm không có ạ có nghĩa là ong ong ong nhà mình nuôi à vâng ờ. Vâng. mật mật ong này em đang bán là bao nhiêu tiền một lít đấy trăm dưới một chai à trăm rưỡi một chai vâng. một chai này là một lít đúng không vâng mật ong uh, hoa gì ờ, hoa trứng phi à thế à nát anh quay ra anh sẽ mua cho em một chai nhá bây giờ anh đi vào bên trong anh quay một tí đã vâng, vâng. đây là người yêu phải à vâng. người yêu sinh năm bao nhiêu bao nhiêu á hai linh bảy hai trăm bảy vâng. thế còn bạn trai hai linh bốn hai linh tư rồi hai đứa yêu nhau nhìn đẹp đôi quá nhở nhưng mà chưa cưới Thế là bạn hai k bảy này là còn đi học hay nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Nghỉ học rồi á? Vâng. Nhưng mà bọn em là người uh, dân tộc gì? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông á? Nhưng mà anh thấy là không bạn nào mặc trang phục của người Mông cả, đúng không? Mặc uh, hiện đại hết rồi. Mặt người Mông ở. Thế là, nhà có gần đây không? Nhà hai em ấy. Có ạ. Cũng gần đây rồi à? Được rồi, lát anh ra anh sẽ uh, mua mật ong cho em nhé. Vâng. Ok em. mình vừa đi ờ, một vòng quanh ở bên trong khu chợ thì ờ, mình thấy là ở bên trong này là người ta cũng bán khá là nhiều những cái đồ hàng kiểu như là đồ hàng thiết yếu thôi các bạn ạ các phiên chợ thì vẫn là chủ yếu những cái đồ hàng thiết yếu thế còn ờ, mình đang đi sang phía bên này thì phía bên này là cũng khá là nhiều nhiều đồ hàng các bạn nhé ở đây thì cái phiên chợ này ạ ngày hôm nay thì thứ nhất là nó hơi mưa rồi cái thứ hai nữa là tình hình dịch bệnh ở đây nó cũng khá là nghiêm trọng cho nên là người ta cũng không đi tham gia chợ nữa bây giờ thì sơn à, cũng đã đi ra đến cái à, hàng à, người ta bán người ra xúc ra cầm các bạn ở đây thì người đi buôn và người đi mua thì sẽ giao dịch về những con giống đây như các bạn thấy đây đây là người ta bán con giống về những cái giống ngan giống vịt đấy bán để cho người dân tộc đồng bào ở đây thì họ sẽ mua về và nuôi thôi còn phía bên này thì lại quan sát thấy ờ, một số những con lợn đen này lợn đen lợn ỉn này đấy. và chó rồi ờ, thêm những con ngan rất là to ở bên phía sau này nhưng mà thôi mình sẽ không quay bên con ngan nhé mình sẽ sang quay những con lợn bên này cho các bạn xem Hiện tại bây giờ thì à, Sơn đang có mặt ở khu vực quán ăn ở chợ à, Quản Bạ các bạn ạ Và mình à, đang quan sát thấy ở đây thì người bà con đồng bào là họ cũng đang kiểu mới ở đây cũng khá là đông ấy thì mình sẽ quay xung quanh đây một xíu sau đó là mình sẽ cũng ngồi ăn phở ở đây luôn và thưởng thức cái món phở ở chợ phiên Quản Bạ này xem là cái hương vị của nó như thế nào các bạn nhé lắm lúc nghe bất bình lắm đây các bạn ơi mình à, cũng đang ngồi trước tô phở rồi một tô phở rất là ngon và đây cô ờ, chủ hàng phở đây các bạn nhé phở trên này thì ờ, các cô ấy làm khá là ngon và đầy đặn mình thấy ờ, rất là thơm ngon rồi làm bằng à, kiểu như là thịt lợn bản luôn đấy các bạn Đúng rồi đấy. thịt lợn nguyên chất luôn đấy ừ. Thế bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nhưng trước khi thưởng thức thì mình muốn review qua để cho các bạn biết về một cái món phở rất là đặc biệt rất là thơm ngon Đúng. người à, đồng bào ở trên này mỗi khi đi chợ là họ hay ăn cái món phở này đấy các bạn <laughs> đấy bây giờ mình cháu lên cháu nhìn thấy cảnh văn hóa ở trên còn bạn này có giống văn hóa không có chợ giống chợ vùng cao không <laughs> có chợ giống chợ bản sắc không không giống một tí nào dạ vâng đấy chả nói gì cháu biết nói là nó cũng với thời gian gần đây thì nó đã mất đi cái à, nét văn hóa đúng, của đúng. cái à, chợ phiên vùng cao đúng và chính là cái chợ quản bạ này chính xác ngày xưa triệu còn bà này không như thế đâu cháu ạ ngày xưa triệu còn bạn nó vui lắm vâng. thật sự ngày xưa triệu còn bạn nó quẩy tấu rồi là dắt ngựa đi nó vung dung lắm xong là bây giờ nó không chợ cháu bây giờ nó chia năm sẻ bảy như thế bây giờ mày làm được hay không mày làm được nhưng tao vẫn nên thu tiền mà mày 3 tháng mày không làm được tao vẫn thu tiền à. bởi vì mất chỗ nếu không mày không nộp tiền là mất chỗ nhưng mà từ cái à, đợt vừa rồi là bị cháy xong là gần như nếu, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái là bắt đầu nó chợ là nó cho bọn ở dưới nó lên nó cai thầu chợ này Vâng. thế là bên năm năm chia năm phải bảy đấy nói như thế nhưng nghe xưa làm gì chợ như thế này đâu Wow. Ngày xưa cháu đã lên bê bao giờ chưa? Có, cháu cũng lên rồi con Đấy, nhưng mà nghe xưa nó chợ như này đâu Vâng Bây giờ con như nó mua cái mặt bằng này, nó bán cho dân, dân dân giờ Dân nó nghèo, nó không dám vào trong chợ, nó bán vâng. Thế nên bây giờ cháu ơi, hôm nọ nhá, nói bảo đấy Nó không dám vào trong chợ, bởi vì nó dân bây giờ Họ đường họ đi này, không vào đi trong chợ Dân nó bán ở ngoài kia Thế nên mấy cái thằng quản lý chợ này nó ra ngoài kia nếu nó không vào là nó vứt rau người ta ra đường ngẫm nát rau người ta ra Ôi. đấy à? nên cô nói đúng sự thật luôn nó câu mấy điều nếu không nếu cô không tin mà không tin thì cô gọi bà kia xuống lên làm chứng luôn là à. ném rau của ai luôn mẹ có dám không để cô đi gọi lên là ném rau của tôi luôn ờ thế đúng. là có nghĩa là cái bà bán rau ấy bà là... bán rau bị ném rau vứt nát là do bên ban quản lý chợ đúng ấy. ờ đấy là nem ném rau người ta nát bét luôn cháu thấy ngoài cổng kia thì ờ, người dân tộc họ bán rất đồ người ta bán rất ngoài đường thì không có chỗ nào vào vào cái cái, cái, cái nhất này cháu bảo nhé cháu chỉ mới vào ngồi nhưng chưa chưa bán được cái gì cả đã thu của người ta 15 20 nghìn vâng. Ừ. ai người ta nộp dân người ta bán con gà hay là bán mớ rau với hai nữa là người đồng bào bây giờ họ chỉ có mớ rau chứ đi, đi làm bị được bao tiền đâu đúng, đúng không? Rồi. Vào thu 15 20 nghìn thì Đúng. người ta có tiền đâu. Đúng đấy bây giờ người ta bán ngoài đường thì có khi là cũng bảo là nọ kia đúng rồi bảo là người... làm làm cản trở đường giao thông đấy thế là người ta là đánh nhau với người ta rồi là ném rau người ta nát ra mà thực ra thì bây giờ người ờ, đồng bào thì họ cũng làm gì bảo là buôn bán kinh doanh gì thường xuyên thì gì đâu, người, người ta, ta có cái gì người ta đem đi bán cái đấy thôi con gà cắp nách người ta bán người ta mua dầu mua muối xong bây giờ hai năm covid này cô nói thật với bọn cháu là bọn cô cũng chẳng làm ăn được cái gì vâng. bọn cô cũng chẳng làm ăn được cái gì chán lắm cháu ạ à. nó thuê cô nói thật đấy ngày xưa 10 thì bây giờ chỉ được hai thôi mà năm ngoái à? năm ngoái đã chán lắm rồi mà năm nay còn chán hơn năm ngoái những bọn cô bán 30 tháng 4 nghỉ đến tháng 10 thì bọn cô thì mẹ bảo là bọn cô làm ăn cái gì vâng. mà ừ, ví dụ như bọn cô là kinh doanh nhá nếu như người ta thì là bảo hỏi là các cháu ơi hay em ơi đi chợ có được không thì không đi thì chợ phải hỗ trợ chứ mất cô đây hai ông bà già đây <laughs> không có lương Nó thật là không cô năm nay bao tuổi rồi cô năm nay 60 tuổi à cô 60 rồi à ừ. vâng đấy thôi cố gắng thôi cô ạ bây giờ xã hội thì nó nhiều cái nó loạn lạc lắm cô ạ cho nên là mình cũng phải lựa thôi đúng rồi vâng. đúng chợ phiên quản bạ này á thì uh, trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói để truyền tải đến cho tất cả quý vị khán giả biết là như ờ, mình cũng ờ, ngồi nói chuyện với cả một cô người ờ, dân bản địa ở đây ấy thì cô cũng kể lại những cái câu chuyện về những cái nét văn hóa cũng như là mọi thứ ở cái chợ phiên quản bạ này thì trong cái thời điểm này đến bây giờ thì gần như là nó đã mất đi cái nét văn hóa của người đồng bào rồi các bạn ạ mấy cả thực tế nữa thì ờ, mình quan sát thấy là những cái mặt hàng cũng như là mọi thứ ở khu vực ở đây thì nó cũng không còn ờ, kiểu như là cái cái nét của người đồng bào vùng cao nữa rồi mà nó đang ờ, bị mang cái tính chất là kinh doanh thương mại Đấy. vừa rồi thì cái chợ quản bạ lại cháy bị cháy vào hồi năm ngoái bị cháy vào hồi năm ngoái thì cũng nghe cô ở đây cô kể lại là bây giờ các bên ờ, cấp chính quyền người ta cũng ờ, chưa làm rõ được cái sự việc và bây giờ thì người đồng bào người ta cũng ờ, đi tham gia những cái phiên chợ này là cũng ít hơn rất là nhiều ở bên trong này thì toàn bộ là những người kinh doanh về mạng là thương mại các bạn còn người đồng bào dân tộc thì họ bây giờ kiểu như là bị đẩy ra ngoài đường ấy đấy các bạn bán ạ lấy mà mày làm gì thế ạ à? lấy mà nó bảo rong nó bảo bán đồ da dạ, trẻ ra trẻ nào ra tán trẻ ừ. tán trẻ tán trẻ ơi trong à, một cái quá trình mà mình à, đi vòng quanh ở trong à, khu vực chợ Quảng Bạ này ấy, thì mình có nhận thấy một điều rằng là cái phiên uh, chợ phiên của quản bạ này nó đã mất đi rất nhiều những cái nét văn hóa những cái nét uh, kiểu như là truyền thống của người đồng bào dân tộc mà những năm trước kia mà người ta giữ được cái nét văn hóa của người đồng bào thì đến bây giờ thì gần như là nó những cái vấn đề về kiểu như là thương mại rồi nó sau cái quá trình mà ờ, cái chợ này cháy ấy, thì nó không còn được uh, những cái nét văn hóa của người đồng bào nữa và những cái hình ảnh mà mình đã ghi lại được ở trong uh, cái chợ quản bạ này ấy, thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi nó không có những cái gì đặc sắc hơn cả thế là ờ, mình chỉ muốn truyền tải đến cho các bạn cũng như là du khách ờ, gần xa là biết đến